mấy quỷ campuchia đó nó nó qua nó thảm sát dân việt nam chết cái đó hình như ba ngàn mấy trăm cái bộ đồ lâu á bạn ba ngàn mấy trăm người chết mà có người chưa biết chết xác đâu chưa có xương sầu gì trơn á nói chung gì mua gì mua full luôn mà tập duy đi đâu cũng vậy thôi à bà con bưng bán khổ quá thôi mua xong cú này về nhà ngủ đi hai chục cô nhiêu bao nhiêu đó vài trăm bó đúng không ok vài trăm bó rồi tính tiền đi trả bụp phát một hết ở gì rồi về nhà nghỉ nha chút mới cúng kia xong ra thấy bà bán nữa này chơi chiêu rồi bà ơi Hôm nay Sài Gòn mưa sắp mặt của các bạn Ở ngoài kia nó ngập trời nó cơi thê thảm lắm Mạc BMW Audi gì đó làm la liệt chết máy Thủy kích các kiểu Nói chung ở sống ở Sài Gòn khổ lắm Mỗi lần mà mưa đó Mưa mà nó chỉ cần nó lớn xíu thôi chừng 30 phút Năm ngoái nó được một tiếng nha Năm nay nó yếu sinh lý 30 phút thôi nó ngập lên láng Con điểm nó ngập hoài Quỳnh Tấn Phát Nâng đường đỡ ngập Nguyễn Hữu Cảnh chết ngắt Thảo Điền Móm Còn đâu đâu vòng vòng nữa Chính này nọ các kiểu Mưa vậy đó mà sao nay nóng quá Đạt ngày mai à, vệ sinh cái filter mới lạnh nhanh nha mày Nóng giả mang nóng luôn Trời đất ơi người ta làm vlog du lịch Đúng không? Là người ta cần cái cảm xúc Ta mới nhớ là những ký ức người ta đã đi qua Rồi người ta mới review những cái địa điểm Mới thu hút du khách mới làm giàu cho quê hương Mày tạo tinh thần gì đâu mới vô nóng thấy bà nội luôn Mà giờ hỏi câu này áo đẹp không? Đẹp và đặt làm này bán bán bán nè THOL đàng hoàng nha Thấy không? mẫu mới mẫu mới nha body fit thôi giỡn gì được rồi <coughs> à, hôm trước á, là duy làm một cái vlog du lịch về an giang Ủa, lộn lộn kiên giang kiên giang đúng không bữa nay trên đường kiên giang mình về an giang nói chung nó cũng xấu như nhau thôi bạn ơi <laughs> nhiều khi làm nói thật với bạn trách nhiệm mình đi không lẽ mình không làm thì mình có lỗi với non sông wow. chứ làm lên không biết nói gì giờ nữa mình nói thật quá đó thì mấy bạn cũng buồn mà mình nói mà bóng bẩy quá đó thì đó mình nói xạo đó nên làm cái video này là nói tận tâm nha nói bằng tấm lòng nói không ác ý nha các bạn nên các bạn có thể là ừ có thể những cái điểm mà di uh, uh, review hay là nói chung là chia sẻ về địa phương các bạn mà nó nó hơi sai sai chút đỉnh đó, thì các bạn cũng lượng thứ bỏ qua thề bạn câu luôn không bao giờ nhận tiền của ông nào mà dùm hàng hết á ghét nhất vậy đó tối ngày biết nhận tiền của ai quốc người ta một sao ác vừa phải ác thôi đó sống trên đời không vậy được đâu nha rồi à, an giang an giang có nhiều cái để nói lắm mà an giang nó rộng mà à, đầu tiên từ kiên giang đi an giang đi đường nào có nhiều đường đi lắm mà nhưng mà chỉ bạn đi đường này đẹp nè đi đường cặp biên giới campuchia nha đã lắm trời cô nhìn quá ha cách nhau ngọn núi bên đây việt nam bên đây kia kia campuchia đường biên giới bạn nói chung bạn mở google map lên bạn sợ chữ uh, uh, an giang xong bạn zoom zoom zoom zoom zoom, zoom ra bạn sẽ thấy con đường nó cặp biên giới nè con đường cặp biên giới nó có cái hay là nó cặp theo đường kinh vĩnh tế mà kinh vĩnh tế là gì là một công trình thủy lợi lợi hại của các cụ ngày xưa để lại di sản cho miền tây nam bộ có nước để tưới tiêu đó ông nội nha kinh đó cũng đẹp lắm nói chung là kinh nó thì hiện giờ đó, nó cũ rồi nó còn nước thôi mà, kinh nào không có nước ta rồi tự kiếm cái nào để nói kinh kinh tế cho nó hay ghê à nó như sông vậy đó nó dài lắm nó dài lắm mà nó không có lục bình nó mà trên cái đó đó có cảm giác là ví dụ bạn chạy xe mà xe máy đi bạn nghe tiếng ghe nó chạy tè thôi được ơi âm thanh đặc biệt của miền tây nha không có miền nào không có xứ nào có cái tiếng ghe đó đâu bạn đúng không bạn ra nha trang bạn chơi nghe tiếng cano không à riêng về miền tây nghe tiếng ghe tiếng ghe nó đã lắm bạn nghe nó nó gần gũi sao đó không lẽ mình với miền tây thì mình có cái cảm giác này ta thôi bạn miền bắc á, thì bạn chịu khó nghe tiếng ghe đi cũng hay lắm nhưng mà con đường đó nó đẹp là đẹp như vậy nó đẹp là cái gì bạn nó chạy dài theo chiều dài biên giới của đất nước thân thương wow. đó nó đẹp là gì nó là một cái công trình thủy lợi của cha ông ngày trước để mình tìm hiểu về văn hóa nhưng mà nó thì con đường đó xấu thế mẹ trời ơi bạn nó thì chứ con mẹt trắng bao nhiêu bạn biết rồi gì con mẹt mà quyền thoại đó con mẹt mà lên google gõ di nguyễn mẹt cd là ra liền đó xém bị xe tải bút váy cú trời đất ơi bạn hiểu không con đường nè à hai chiếc xe né nhau vừa đủ lọt nha hai cái xe né nhau vừa đủ lọt mà xui xui cái chỗ nào gặp nhà dân á thì bạn lấn vô cái sân người ta bạn né cái xe tải còn cái chỗ nào mà toàn là ruộng không có quất cái bãi ruộng xiền luôn á nhất là mấy ông bố chạy ngược chiều á trời ơi đường nó nhỏ mà nó xấu nữa nó có đoạn nó có đoạn chạy được nó có đoạn hơi xấu một chút đó, đường nó làm vậy xe máy vô tư xe hơi mới lo nhưng mà yên tâm đi mẹt gì chạy được các bạn chạy được nha đó đường nó làm vậy thôi thì chạy con đường đó cũng lâu lắm bạn chạy cũng nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều thì bạn tới đâu tới một cái chỗ này rợn người nè tri tôn ở trong tri tôn có gì tri tôn là một huyện của an giang nha các bạn tri tôn có gì các bạn có ba bốn ngàn người chết đó thảm sát ba chốt thảm sát ba chốt bạn có nhà mồ ba chốt nữa nhà mồ đó cái chỗ đó vô rợn người lắm bạn đó mình đi đến cái chỗ đó mà nói chung đường vô chỗ đó cũng khổ nữa chứ mấy không khổ đâu hồi nãy đi con đường kia khổ con đường này khổ y chang đó về diện tích mặt đường thì bằng nhau nhưng mà đường nó xấu hơn nó nhưng mà khi mà bạn vô đó bạn thấy cái cái xã đó đó mà nó còn nghèo sơ sát mà trong đó có một cái ký ức cực kỳ đau thương đó là mấy quỷ bên bót đó mấy quỷ campuchia đó nó nó qua nó thảm sát dân việt nam chết cái đó hình như ba ngàn mấy trăm cái bộ đồ lâu á bạn ba ngàn mấy trăm người chết mà có người chưa biết chết xác đâu chưa có xương sầu gì trơn á vô đó có cái hai khu một cái khu tưởng niệm khu tưởng niệm à, là những cái hình ảnh những cái di vật mà những con dao những cái rựa gì đó mà bên bó nó dùng để nó, nó giết dân mình đó bạn đó và những cái vũ khí mà khi bộ đội chúng ta phản công lại đánh bật nó ra bắt còng đầu nó cái tội bố láo đó có vô đó có nhiều cái hình ảnh tư liệu lịch sử lắm các bạn nào chưa biết chuyện đó thì bạn vô lần coi đi nghe, vô đó không tốn tiền mà tiền gửi xe thôi cho nhiêu cho rồi á có một cái nhà mồ cái nhà mồ mà không phải không phải là nhà mồ mà là cái nhà tròn tròn lộng bằng kính nè, chất xương xương xương đầu lâu đầu lâu đầu quá trời luôn đó người ta trên đó người ta ghi ừ cái cái cái cái nhóm xương này là tìm thấy vào ngày nào năm nào năm nào trời cũng nhìn ghê lắm mọi người nhìn những cái sọ mà nó bị bể nó bị bể do búa đập tức là bon bót nó giết người rất là man rợ chứ phải nó bắn cái chết đâu nha nó cầm cái búa đập bon chưa xong bon cái nữa đó rồi nó xé xác luồn cây được rồi ghê lắm bây giờ cái đó tội ác của khmer đỏ đó mà nó nằm ở an giang mà có rất nhiều vụ rồi mà ba chút lục điển hình đó tại vì duy đi ngang cái chỗ an giang an giang là phải thăm cái chỗ này cái chỗ này nó mang giá trị lịch sử vậy thì khi bạn vô bạn đó bạn có thể chụp hình này nó ok làm kỷ niệm hay là nhìn nhận nhìn nghiên cứu những tư liệu lịch sử nhưng mà nên vậy nè ở đó có rất nhiều ăn xin nha nên nó thông chung thì miền tây mà miền tây thì cái vụ ăn xin thì không nói được đi chùa nào cũng ăn xin hết á họ kỳ đi vô cái cái cái ở ở ở hà tiên đi vô cái hang thạch xanh nhớ chưa ăn xin cái đống má mà ăn cái hang thạch xanh là duy nhiên là ăn xin là miên qua đó còn ở uh, ba trúc á hình như người việt à nhưng mà ta ngồi văn minh lắm mà ngồi khu như này có người mù có người bị này bị kia tùm lum la hết thì bạn ờ, chia sẻ với họ chút đỉnh rồi còn cái này nữa nè ở đó đó thì thường thường tới thăm á là có một cái thủ tục không phải là thủ tục mà là cái việc mà giống như cúng á nói chung nó hơi tín ngưỡng chút bạn bạn mua đồ bạn cúng cho những cái những cái những cái linh hồn những cái người, linh hồn của người mà mà mà bị bị bị tàn sát trong cái trận thảm sát tập thể đó đó thì ờ, như là nói chung anh không nhớ duy không nhớ giá nha các bạn nói chung Di mua Di mua full luôn mà tập Duy đi đâu cũng vậy thôi à bà con bưng bán khổ quá thôi mua xong cú này về nhà ngủ đi nhưng mà nói thiệt với bạn cái này phải nhà nói nè tự nhiên nói với Di ừ còn còn có ờ, gom lại đâu một hai ba bốn năm người bán nhang phải không hai chục người bán nhang ghê chưa hai chục cô nhiêu bao nhiêu đó vài trăm bó đúng không ok vài trăm bó rồi tính tiền đi trả bụp phát một hết ở gì rồi về nhà nghỉ nha chút mới cúng kia xong ra thấy bà bán nữa cái này chơi kêu rồi bà ơi cái này quen quen nha giống như vé số vậy đó chú ơi muôn con mười tờ cuối Ê, chú ơi muôn con mười tờ cuối họ móc ra trăm tờ khác đó hình như mười ngàn bó nhang hay hay mười hay mười ngàn ba bó gì trả nhớ giá rồi xong rồi cơm cơm thì nó thật ra cơm cơm thôi chứ nó cũng ngon đâu bạn dĩa 10 ngàn hay dĩa 3 ngàn gì nói chung thật sự diễn nhớ giá nha các bạn nếu các bạn nào có nhu cầu cái đó thì cứ tùy tâm thôi bạn mua một chén cũng được hai chén cũng được nhan mua một bó cũng được hai bó cũng được tùy tâm đó thì nhan với cơm để vô trong đó à, cúng à, vậy thôi nhan nó sẽ bán chung với giấy tiền vàng bạc thấy không à, vô trong đó cúng đốt có cái có cái cái ờ, cái cái cái gì ta có cái hố to đùng to đùng như nè để đốt bạn đốt sao nổi bạn nhờ bảo vệ đốt vậy bạn ơi đúng không bạn nhờ bảo vệ đốt phụ chứ bạn đốt sao nổi xong rồi vậy lúc đó đó như nói là thôi giờ mua cũng được cơm cũng được nhưng mà cúng là phải có người ăn nha có thể là ừ đem từ thiện cho ai đó biết nhưng mà cúng là phải có người ăn chứ không phải là bỏ đóng cơm đó tại vì mua nhiều mà bạn mua mấy trăm phần á mua nhiều lắm nói, ok ok xong rồi cúng thì cho người này người kia những mảng đời nào nó, nó thiếu thốn đó thì ăn cơm cúng đó nó là như vậy thì uh, đi nhà màu đó thì chia sẻ các bạn về nó một địa điểm bạn nên đi nếu mà có dịp qua an giang cái này không phải là đẹp gì cả đúng không cái này lại là, là cái gì di tích để cho mình biết được trong giai đoạn lịch sử của Việt Nam có một giai đoạn là dân mình bị tàn sát như vậy đó và sau này có nhiều cái cơ hội Duy sẽ mở ra cho các bạn những cái những cái những cái điều mà các bạn cần phải biết trong cuộc chiến biên giới Tây Nam Việt Nam không đánh Pol Pot không được qua thảm sát chịu hoài đó bạn chịu nổi không mà không những Pol Pot thảm sát dân mình nó còn thảm sát dân nó nữa nó tội ác Pol Pot là thôi nổi tiếng rồi dòng ra khỏi cái nhà mồ đó xong rồi đi chút nữa tới đâu biết không tới cái chỗ này bà con hay đi nè cái núi gì ta núi sam núi sam châu đốc châu đốc giờ lên thành phố mới ghê chứ hoàng kỳ cũng về châu đốc là thành phố luôn sao giờ việt nam mình chỗ nào cũng thành phố chân vậy trời đó nói thiệt với bạn núi sam á mà nói một câu bạn những giận nha xấu quắc à cái núi trọc trọc mà cái núi cây nhà đâu mọc đó từ lưa hết đó xong mà cái duy phải đi vòng cái núi sam tại cái núi đâu đi được không phải đi đường vòng nhưng mà chị quê nhất núi sam ăn chỗ này tất nhiên cái chỗ này là cái chỗ tâm linh đúng không cái chỗ tâm linh đó thì mình không có nhận xét đẹp hay xấu ừ ai muốn đi chùa đi gì đó lên núi sam châu đốc cái đó là du lịch tâm linh nhưng mà có con cái bot nha tự nhiên đang chạy xe rét bằng cái duy biết đó bot mà nhưng mà ghét chạy luôn xong cái em áo trắng mặc đồ đẹp trai tới hỏi anh đâu à nói đi về đi về long xuyên đi về châu đốc đi về thành phố châu đốc <laughs> đó xong rồi cái ờ, nhìn mặt đó nó hơi ờ, nó hơi sượng sượng chắc mày muốn tiền rồi tại sao tại vì cái chỗ đó đó bạn có hai ngã rẽ bạn rẽ vậy nè lên núi bạn đi thẳng là đi châu đốc mà cái bot nằm ở trước đây nè đó nên mình chạy xe qua ảnh xã hội mình đi đâu đó thì nó về châu đốc thiệt về châu đốc chứ trời ơi đi mẹ không lẽ ờ, không có tiền đóng bot cha đó đi về châu đốc xong cái ờ về châu đốc thì thôi anh đi đi đó đi đường thẳng bằng quẹo một cái là tôi tốn bot chắc hai chục hay mười ngàn gì đó mà vì đánh giá cách làm việc cực kỳ quấy tèo mà nó thật sự đó duy rất là thiện cảm với, với với đồng bào tất cả mọi miền nhưng mà riêng những cái cách làm việc đó duy cảm thấy nó không hợp lý đúng không đặt mình vô tự nhiên mình du khách mình cảm thấy nó bị xúc phạm thiệt á giàu nghèo gì mới đồng bạc cắt thì đặt cái bot trên núi đi ba nó giống y như cái vụ vụ mà mà mà, mà tuyến tránh ca lậy kiểu làm đi đúc không không ở đâu mà có cái chuyện mà chạy sọc tới hỏi người ta đi đâu đúng không bạn bà đồng ý với mình không cái này là cuộc dạng là mình nói nặng là, là kém văn hóa đó không, ờ, người ta đi xe hơi mình chạy bộ mà chạy sọc tới hỏi người ta đi đâu không, ờ, cái chuyện đó nó không nên không nên nó thật sự nó hơi bị uh, thiếu chuyên nghiệp đấy không biết ai thu thì biết công ty thu hay nhà nước thu thì biết nha còn duy thì duy không có không phải là đạo phật nên Duy không có lên chùa tên đó không có lên núi Sam đi thẳng qua đi tới Châu Đốc thì nói thiệt về bạn Châu Đốc và bạn muốn biết gì nó giàu hơn đúng, đúng không nó nói chung thì nó cũng như quyện nào não nào đâu nói chung là trang nó mặc dù thành phố thiệt nhưng mà thấy cũng bình thường cóp mắt thì có đó có được cóp mắt có được công viên nói nhưng mà các công viên của miền tây duy thích một điểm như nè hoàng sa trường sa của việt nam không nói nhiều <laughs> đâu cũng có hết đó khẳng định chủ quyền thấy không thì bây giờ nói phần khách sạn nha mình đi phải ở đâu chứ à nói chung là mấy khách sạn thường thì Di không bao giờ đi review hết á wow. chứ chỉ review khách sạn đẳng cấp nhất cái chỗ gì đi thôi à hồi nào mà hỏng ở trên Hà, Hà Tiên rồi Di chỉ chê rồi đúng không Di chê nó là cũng, cả thành phố du lịch nhưng mà vẫn chả được có được khách sạn 4 sao nữa mà ngăn cái gì thì thằng này nó khá hơn mà thằng này chậu đốc nó khá hơn nó có được khách sạn 4 sao wow. đó là cái gì Victoria chậu đốc mà nó có một cái nữa Victoria núi Sam nha cái Victoria núi Sam với cái Victoria Châu Đốc nó chung một chỗ, nó chung một chỗ đó bạn mà cái Victoria núi Sam đó thì nó nằm ở trên núi Sam cái wheel của bạn là wheel núi đó còn cái Victoria Châu Đốc đó, nó nằm ngay trung tâm thành phố Châu Đốc cái wheel của bạn là wheel đường và wheel sông đó thì cái nào nói chung mà nó cũng ờ, không rẻ đâu nha nếu mà theo như đánh giá khách sạn mà nằm ở miền tây vậy là mắc thấy mẹ tại vì cái victoria núi sam lúc đó đó là phải hai triệu mấy một đêm mà bạn nghĩ coi chỗ khỉ ho cò gái đờ mở khách sạn hai triệu mấy thấy vô lý không chắc tại người ta làm khách sạn ở trên núi đó bạn ta khiên đá nó đau lưng nên mình phải tốn tiền mua clip nha nó thông cảm nó chung giá được vậy đi đi đi, đi thôi chứ không bằng cãi nha đó thì bạn nào thích cái không gian mà nó vườn tược không gian mà nó núi nhìn nó có cái gì đó nó thâm thâm thâm thẳm thẳm thẳm thẳm gì đó thì nó là là, là là đi Victoria núi Sam nhưng mà nó ba sao thôi nha còn Victoria Châu Đốc của đi á là bốn sao biết nhiêu đêm không ba 4 triệu 4 triệu mấy đêm quên rồi đó thấy ghê chưa nó đụng cho phỏng tay nha chỗ đó tay ở không đó má sao kỳ vậy ta mấy chỗ tự nhiên chỗ khỉ ho cò gái đâu tay cá nồi mà nói nè cái khách sạn um, nó nằm ngay trung tâm thì bạn tiện cho cái việc mà gọi là nói chung là bạn muốn bạn muốn hiểu về cái thành phố châu đốc bạn chỉ ở khách sạn Victoria châu đốc là bạn hiểu rồi đó cái dòng người qua lại nó nhiêu rồi mức dân sống nhiêu rồi người giàu hay nghèo trẻ trâu đông hay ít mà nói trẻ trâu khá đông nha chỗ là trẻ trâu hơi ghê đó cái Victoria châu đốc nó nằm ngay công viên to nhất của châu đốc chắc là công viên châu đốc luôn đó đó trên công viên đó lành mạnh cũng có mà trẻ trâu cũng có nha cẩn thận có chỗ những chỗ tối tối thì hơi ghê đó công viên nào chả ghê đó tối mà à, nói nói về một chút xíu đặc điểm của Victoria Châu Đốc theo đánh giá cái Victoria Châu Đốc là một khách sạn tương đối mắc bạn tin ở trong Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh bạn đi New World khách sạn năm sao vip nhất Việt Nam một đêm hai triệu rưỡi không tất nhiên mình không bàn về chất lượng phòng chất lượng phòng thì mình mình phải nhìn mình mới biết được đó còn châu đốc là nhắc lại một lần nha 4 triệu mấy đó xong rồi cái à, lên à, vô vô trong đó gặp mấy em lễ tân từ lễ tân tới bảo vệ tới bồi bàn biết di nguyễn hết wow. nguyên tắc của di nguyễn ra được ăn chơi biết chào một cái được rồi đừng nói nhiều nha nó quê nhất là ờ, mấy thằng nội ờ, má nó, nó biết mình trên mạng rồi rồi xong rồi cái nó ra ngoài đời cái nó thân lắm mấy bạn thân tà lâm nữa ủa chị bà hổng đâu đây anh em biết nghe ủa sao tóc chị mọc dài vậy không tay ngắn mà vậy đó kiểu đó đó bạn chơi không biết lực <laughs> à cái khách sạn gì ở victoria cho đốc cái phòng nó tương đối nhỏ mà nhưng mà nó được cái là nó kiến trúc nó thiên về gỗ và cái ram màu của nó nhìn nó cũng là lạ đó là lạ lạ vô hôm đó tắm chai xà bông trơn quá rớt chai xà bông đền gần ba trăm ngàn nghe ghê rồi gì nhưng mà thôi chỗ đó chỗ đại gia đi nhận xét rồi chỗ đó chỗ đại gia mà tại vì ăn sáng đồ ăn thì cũng được đó nhưng mà ở đó tây ở rất nhiều nha wow. tây đó sẽ ở đó một đêm xong rồi nó qua bên campuchia nó quýnh bài tại vì ở khách sạn đó đó nó có một cái bến tàu cái bến tàu đó nó chở tay thẳng qua campuchia luôn quýnh bài xong rồi du lịch bên campuchia luôn nên cái tuyến nó tây ở rất đông còn cái kiến trúc của nó thì kiến trúc của thời pháp bạn nhìn nó như pháp vậy đó nó kiến trúc của nó giống như mấy nhà mà pháp vàng vàng á hiểu không đó là nói về khách sạn của của Châu Đốc thì nhìn chung thì khách sạn Châu Đốc thì nó nhìn nó sang chảnh hơn ờ, hơn, hơn cái Hà Tiên nhiều Hà Tiên làm du lịch không có con nào đủ tiền xây khách sạn thôi đánh giá phèo Hà Tiên chắc 5 năm nữa thì quả mai chứ giờ không ăn thua còn Châu Đốc thì du lịch về tâm linh còn Duy thì Duy không có tâm linh mà chán với tâm linh Hồi kỳ đi Thái Lan tối ngày chùa chùa chùa chùa riết muốn ói luôn Trời đất ơi bỏ tiền du lịch Thái Lan mà toàn đi chùa không à ba Thái Lan vậy đi quốc đạo là là là là, là Phật giáo chùa khắp mọi nơi tượng Phật khắp mọi nơi luôn Thái Lan làm du lịch nó có một cái ông kia ông uh, bỏ tiền ra ông vua nào nó bỏ tiền ra ông làm tượng Phật bằng vàng đó. không phải là nguyên cái tượng bằng vàng mà cái đường chỉ vẽ bằng vàng ông sạc cái núi làm hai luôn mà ông sạc núi ra bằng hai tạo một cái mặt phẳng ông vẽ tượng Phật lên đó thằng nào tới đó ông check in cho đó nhìn là biết Thái Lan rồi <laughs> rồi Châu Đốc nó làm vậy đó mà thành phố Châu Đốc của vậy, vậy thì An Giang còn gì nữa Còn nhiều lắm nha Có gì Bảy Núi nữa Bảy Núi gì không đi là tuyến Bảy Núi không đi được cái à, khách sạn của Châu Đốc nó vẫn à, nó nó nó, mang một cái gì nó cũng rất là miền Tây mà. nếu mà bạn muốn tận hưởng những cái âm hưởng miền Tây thì bạn ở khách sạn đó là có rồi đó miền Tây làm sao 7 giờ cốc nhái anh ương kêu <laughs> trời ơi kêu quá trời luôn mà miền Tây đó bảo đảm bạn không kiếm được đâu nó nằm đâu trong bụi nào á kêu ông bò bò bò lục bình sóng nước sông sông đó là bên bờ bên lỡ bên bồi đó nhìn nó đúng chất miền tây luôn nó ghe nó chạy tè tè tè tè hoài luôn có có cái tour đó mà nó có cái tour tàu mà sớm quá ai ngủ cho là đi đúng không nó sẽ là có cái tour tàu đi trên sông đi chợ nổi đi gì đó đó 7 giờ sáng mà nó thiệt với bạn mấy tập tạ nó ngủ trễ lắm ờ à, không có chuyện ngủ như vậy 7 giờ sáng không đó, nên bỏ tour luôn rồi xong khách sạn châu đốc nó ít thôi chứ có cái đầu nó nhiều nó về dưới ăn chơi một là bạn đi chùa thì bạn đi cơm đồ ăn chả thiếu gì cả đó, cũng chả có mắt gì thốt nốt thôi đầy đường nó về xứ đó thốt nốt kinh khủng luôn mà nhiều khi mình uống thốt nốt mình uống đại thôi thật sự cũng biết phải thốt nốt luôn nữa uống thì cái ngọt ngọt đó có người thì la đồ pha có người la đồ thiệt mà thấy người ta để trái thốt nốt thiệt mà ta bán nước trong bịch đó cũng có uống mấy mấy mấy lần thấy cũng ngọt ngọt tới đây đường ngon rồi nè từ cái châu đốc đi về long xuyên đường ok đó đường nó nó, nó cũng nhỏ thôi chứ không bự đâu nha đường miền tây sao bự được nhưng mà đường nó mịn hơn nó ok hơn nó vẫn đi qua những cái con sông tiếp rồi đi tới đây thì mình sẽ tới thành phố long xuyên thành phố long xuyên là thủ phủ của an giang nha mà nó đã từng là thủ phủ của miền Tây đó. Nếu mà ở miền Tây không có Cần Thơ thì thằng Long Xuyên là nó cũng hổ báo cáo trồn lắm đó mày Hổ báo cáo trồn Mà từ Long Xuyên về Cần Thơ rất gần Vậy thì có thành phố Long Xuyên thì có gì để nói không? Tất nhiên là cũng qua thành phố Long Xuyên đâu, nó là chỉ là thành phố bình thường thôi Chứ nó không phải là du lịch Thì thành phố Long Xuyên nè, nó giàu hơn Châu Đốc, nó biết phải mà, trung tâm hơn mà nó nhà lầu cũng nhiều, đường cũng bự Nói chung thì thành phố Long Xuyên nó bự nịch giá mà thua Cần Thơ hiểu là gì rạch giá thì bạn thấy khu đô thị Phú Cường gì đó này nọ các kiểu nhưng mà nó nhỏ hơn Long Xuyên Long Xuyên nó bự hơn và thằng à, à, Cần Cần Thơ bự Long Xuyên Long Xuyên bự rạch giá wow. Ủa sao Long Xuyên vào ta không có gì vào bạn nghe nó tứ giác Long Xuyên chưa cái Long Xuyên là một cái điểm mà nó chụm đầu bốn tỉnh lại với nhau đó nó chụm đầu bốn tỉnh lại với nhau thì bốn tỉnh đó nó thông thương nó mua bán với nhau đó, Cần Thơ Đồng Tháp game nha game nha event nha à, 4 tỉnh anh đi kể nè một là Cần Thơ hai là An Giang ba Đồng Tháp còn tỉnh nữa kể đi đó là thành phố Long Xuyên và hỏi Duy Nguyễn có về à, à, về Long Xuyên mở phòng gym không hên xui thôi nói chung thì nó thành sao chứ nói chung thì cũng có có có có có, có suy nghĩ đó cũng có ý định đó tại fan dĩ Long Xuyên nhiều mà bảo đảm làm video video lên không vô nói là gì sáu bảy chào anh nè không không không làm rạch giá kia sáu tám chào anh hôm nay sáu bảy chào anh nè thì ở có con đường về từ từ long xuyên mà về tới à, tới đâu ta tới cần thơ là đẹp rồi nói chung là vô cần thơ là đẹp bạn thành phố trung ương mà vô tới cần thơ là đường đẹp nhưng mà ở ngang đó có một cái công trình mà bây giờ nổi đình nổi đám sắp thông xe đó là cầu Dàm Cống cầu Dàm Cống nó thông xe thì bạn từ Long Xuyên bạn đi phắn qua một cái một tới Đồng Tháp luôn khỏi đi phà được cái cầu này nó làm cũng lâu lắm rồi đó bạn có một lần nó bị nứt dầm nó bị nứt nứt thép luôn nứt dầm nó, nó nhỏ quá trời xong rồi phải thay đổi nguyên cấu trúc thép bây giờ nó sắp xong rồi. đó thì ở miền tây của mình nó nó bị nghèo tại vì bởi chưa có những cái cầu mà có những cây cầu không chưa đủ nữa phải làm đường phải đầu tư này nọ tùm lum la hết nó nói tóm lại tất cả những cái thành phố ở miền tây đó, thì nó còn mặt bằng chung á nó còn thua chị thua em chút thí dụ như miền tây mà nói về du lịch nó có đẳng cấp được bằng nha trang không bao giờ bằng sợ không bằng được quy nhơn nữa chứ quy nhơn có bố flc gì đó đầu tư miền tây mình chả thấy bố nào có được mỗi cái phú quốc thôi ủa vậy à, mình về à, bên à, châu đốc mình ăn gì ta long xuyên ăn gì ta ăn gì cũng có hết á mà không có gì để ăn hết á làm sao đồ ăn nó bình thường ví dụ như bạn lên những trang du lịch á người ta sẽ nói là ừ ăn nên về về đây phải ăn bánh xèo bánh xèo cũng bình thường đâu chả có về đây phải ăn ờ, bún cá bún cá đâu chả có bún cá ngon mà bún cá obama không đó nên nhiều khi nói thật ờ, sự mà nói á an giang ở châu đốc là long xuyên gì đó du lịch thì nói gì chả được đúng không du lịch thì có thể với bạn gì cũng có đâu có nói nữa đó nhưng mà chỉ chỉ nói với bạn câu thôi về chỗ đó đó thì có gì đâu mà ăn mà ăn cái gì cũng có hết đó ăn những món bình thường vô kêu cơm bún phở cá kiết lẩu mắm lẩu thái gì đó có hết nên món ăn rất là bình thường mà không lo nó y sài gòn thôi mà nó không được nhiều nhà hàng ngoài sài gòn chỗ đó thì ẩm thực nó không mạnh nó cũng sống bình thường ăn bình thường thôi chứ mà bạn bạn về cái xứ đó bạn hỏi ừ, có cái món gì cực kỳ đặc biệt không không có gì đặc biệt hết đúng không cùng lắm là có là những cái món người ta chế theo kiểu miền tây không phải là chế miền tây mà người ta nấu thì kiểu miền tây cũng là canh chua đi canh chua miền tây nó khác sài gòn nó khác thì nó là canh chua đúng không nó thì nó tóm lại bạn có thể bạn đi an giang nếu bạn đi cần thơ thì bạn qua an giang nó gần và an giang thì có những cái điểm mà nãy giờ duy nói á, là các bạn có thể trải nghiệm đó, đi cho biết hay là nhiều khi bà con này nọ bồ bịch đâu đó nó ở, ở, ở long xuyên hay là nó ăn gian gì dưới thăm nó ngày tình cảm gì đó ở đâu ở khách sạn châu đốc đúng không em về nhà em em à, anh về nhà em chơi buổi chiều buổi tối anh ra khách sạn châu đốc anh Duy Nguyễn giới thiệu điều em massage vô sao giải trí đỡ đau lưng trời ngồi xe đau lưng lắm chứ không phải giỡn không em không phải thích massage gì mà tại vì bị đau lưng em tập tại nhiều rêm cơ thôi vlog sẽ được khép lại đây à hẹn gặp lại các bạn trong những vlog du lịch tiếp theo xin thay kính chào